12 con giáp Chọn cây phong thủy nào để may mắn giàu có quanh năm 12 con giáp sẽ thích hợp với 12 loại cây phong thủy mang tài lộc may mắn khác nhau Sau đây là cách chọn cây phong thủy theo tuổi cho 12 con giáp Bạn có thể tham khảo Ngày nay, về mặt thực hành, phong thủy cho chúng ta các lời khuyên về cách kiến tạo ra một môi trường sống thoải mái và tích cực. Những yếu tố bất thường trong cuộc sống hiện đại đang ngày càng gia tăng sức hủy hoại. Vì vậy, ngày càng có nhiều người tìm đến cách sống với cây cảnh phong thủy, mong rằng vị trí có lợi nhất trong môi trường sống của mình việc chọn nơi làm văn phòng cũng như các thiết kế cảnh quan sẽ ảnh hưởng đến mỗi chúng ta theo chiều hướng tâm nhiều đến vấn đề trang trí cây xanh hợp với ta cách bài trí, chọn màu sắc và kiểu dáng để hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống. Nhiều người không quan tâm nhiều đến vấn đề trang trí cây xanh hợp với tuổi mình mà thông thường chỉ xem loại cây nào đẹp thì mang vào trang trí. Điều đó cũng đúng nhưng vẫn chưa đủ vì theo phân tích về vấn đề phong thủy khi bạn bày trí một cây xanh hợp với loại cây nào đối với những người tuổi tí thông thường họ không quản được, được nhiều tiền bạc cứ tiền đến rồi lại đi tuy nhiên người tuổi tí không bao giờ bị túng thiếu vì họ biết cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền những người tuổi tí có thể thay đổi vận mệnh của mình từ cách đơn giản sau là trang trí một chậu cây cảnh trên bàn làm việc vậy ừ, người tuổi tí này thì nên trang trí loại cây nào Người tuổi Tý thì hợp với cây kim tiền. Loại cây này giúp cho gia chủ nâng cao vận khí, nắm bắt được cơ hội kiếm nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, loại cây kim tiền này có độc nằm ở phần thân và lá. Nếu như gia đình có con nhỏ thì chúng tôi khuyên bạn không nên trang trí loại cây này trong nhà. Nếu bạn ở căn hộ chung cư thì có thể chơi loại cây kim tiền này trước cửa ra vào hoặc tại các vách cửa giữa các phòng vừa hợp tuổi lại vừa hóa giải được một vài điều không may mắn chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt cây xanh phong thủy ở đâu sẽ phát huy hiệu quả nhất nếu như bạn đang sở hữu một căn dãy thì có thể đặt một chậu cây kim tiền ở cửa ra vào hoặc ở ngoài sân vườn cũng có thể đặt một chậu kim tiền nhỏ trên bàn làm việc để tích tụ những gì tốt nhất vào nhà còn hoa hồng các bạn có thể trồng xung quanh một số loại giống hoa hồng leo rất đẹp hoặc tượng trưng cho một bình hoa hồng ở trên bàn làm việc cũng được hoặc là ở trên bàn chính giữa nhà vừa hợp phong thủy vừa tạo cảm giác thông thoáng mát mẻ tạo một tinh thần làm việc thoải mái thứ hai người tuổi sửu thì hợp với loại cây nào người tuổi sửu nổi tiếng chịu khó chăm làm là một trong những điểm yếu của người tuổi sửu cho nên tiền bạc không được dồi dào người tuổi sửu hợp với cây mộc phong mộc hoa phong lộc hoa đây là một loại hoa khá đặc sắc vì loại cây này có tuổi thọ 3 năm và ra hoa duy nhất là một lần trồng loại hoa này nhất định sẽ mang đến cho gia chủ rất nhiều may mắn ngoài hoa phong lộc hoa thì người sửu còn ờ, gia chủ còn hợp với loại hoa thủy tiên và hoa tulip hai loài hoa này đại diện cho sự may mắn tính cách thẳng thắn của người tuổi sửu với các loài hoa này thì các bạn nên trưng bày ở phòng khách hoặc phòng làm việc vừa tạo cảm giác vui tươi vừa hợp phong thủy như vậy người tuổi sửu thì không cần phải quá lo lắng về việc tìm kiếm cây xanh phong thủy theo tuổi nữa nhé chỉ cần chuẩn bị ngay cho mình một chậu phong mộc lan hoặc chậu hoa tulip để mang lại may mắn cho người tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi dần. Những người tuổi dần thì hợp với loại cây nào? Người tuổi dần tỷ lệ hợp với cây ngũ gia bì. Đây là một loại cây không những dùng để trang trí mà chính loại cây này cũng có công cụ đuổi muỗi cực kỳ hiệu tốt và hiệu quả một chậu cây ngũ gia bì đặt trước cửa nhà hoặc là ban công sẽ giúp mang lại nhiều may mắn cho những người tuổi dần và còn có tác dụng xua đuổi diệt mũi hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất loại cây ngũ gia ngoài cây lụ ngũ gia bì ra người tuổi dần hợp với cây thường xuân hoặc là cây dương sỉ chỉ cần treo một chậu ở hành lang là mọi khó khăn đều được hóa giải thanh lọc không khí và mang lại tinh thần tươi vui cho người tuổi dần trong danh sách cây phong thủy theo tuổi thì loại cây dành cho người tuổi dần cực kỳ dễ sống và dễ trồng. Nhiều người chỉ cần nhổ một gốc dương xỉ ở bụi đường về trồng vẫn có thể sống tốt và rất dễ chăm sóc. Thứ tư, người tuổi mão. Đối với người tuổi mão thì hợp với loại cây nào? Khẳng khái, quan hệ rộng rãi, nhiệt đối nhân xử thế nên tài lộc của người tuổi mão rất tốt cả đời không phải lo về chuyện tiền bạc người tuổi mão nên bày trí một chậu phát lộc cho văn phòng hay ngôi nhà của bạn bởi cây phát lộc thì rất dễ trồng có thể tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt và luôn giữ được dáng thân thẳng thắn và hiên ngang chính vì vậy theo phong thủy cây phát lộc mang lại sự may mắn năng lượng dồi dào và cả sự bình yên cây phát lộc có nhiều đốt rỗng nên tinh thần của người tuổi mão dễ lưu thông hơn tâm hồn tự do to và thăng hoa thứ năm đối với người tuổi thìn với người tuổi thìn thì hợp với loại cây nào người tuổi thìn thì hợp với cây tai phật người tuổi này đa phần là tài vận đều rất tốt mọi thứ đều hanh thông tuy nhiên người tuổi thìn này hay bị chuyện cây này thứ sáu với người tuổi tỵ đối với người tuổi tỵ thì hợp với loại cây nào người tuổi tỵ thì hợp với cây cỏ đồng tiền loại cây này hơi giống với cây rau má nhưng lá rau má thì có gân nổi lên còn cây cỏ đồng tiền thì có lá trơn tru hơn người tuổi tỵ nên trang trí cây cỏ đồng tiền ngay ở chỗ, chỗ cửa sổ hoặc trên bàn làm tiền thì cây phong thủy cho người tuổi tỵ còn là cây bạch mã hoàng tử. Chúng ta thường bắt gặp cây này trong một số phòng họp tại khu đại sảnh của khách sạn. Nhưng nếu nó được trưng bày ở trong phòng khách ở nhà mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Thứ bảy, cây cho người tuổi ngọ. Người tuổi ngọ thì hợp với loại cây nào? Người tuổi ngọ tuy không quá vất vả để kiếm tiền nhưng người tuổi này lại thiếu tập trung nhất định Vậy người tuổi ngọ nên trang trí cây phong thủy nào để hợp với mình, giúp cho mọi việc được may mắn và thuận lợi đây? Một cây trầu bà là gợi ý phù hợp nhất cho người tuổi ngọ. Dây trầu bà có thể được trồng ở trong nước hoặc trong đất. Nếu để ý thì các bạn sẽ thấy trong nhiều nhà vệ sinh người ta cũng có trang trí loại cây này để mang lại một cảm giác mát mẻ. Những người tuổi ngọ nên đặt cây trầu bà ở trên tường là ở trên bàn nơi nào thoáng mát nhất ở trong nhà bên cạnh cây trầu bà thì cây hồng môn cũng là một gợi ý hấp dẫn cho những người tuổi ngọ cây hồng môn đại diện cho sự phát triển tài lộc cát tường và đầy sức sống thứ 8 dành cho tuổi mùi những người tuổi mùi thì hợp với loại cây nào cây lan quân tử đấy người tuổi mùi có nhiều tài năng và là người sâu sắc những người tuổi mùi gặp nhiều quý nhân phù trợ mọi việc đều hanh thông thì nên trang trí một loại chậu cây nào? Những người tuổi tuất không quá giàu sang và cũng không tiêu xài, phung phí. Người tuổi tuất lại phù hợp với cây phát tài. Loài cây này thì có tác dụng cầu vận may cũng như là tích lũy được tiền bạc cho gia chủ tuổi tuất. Nên bày biện cây này ở phòng khách hoặc ngay cạnh bàn làm việc để mang lại vận may cho gia chủ tuổi tuất. Tuổi tuất thì cũng phù hợp với cây kim ngân, chỉ cần nghe đến tiền cũng thấy tiền dồi dào rồi tấn tài tấn lộc rồi phải không vậy người tuổi tuất có thể trang trí một chậu kim ngân để thu hút thêm nhiều may mắn thứ 12 người tuổi hợi thì thì hợp với loại cây nào người tuổi hợi thì hợp với cây húng chanh nhất bạn thương trồng trồng trong một cây húng chanh để trang trí trên bàn và đặc biệt mùi thơm của cây húng chanh này thì có tác dụng giảm chết rất tốt người cầm tinh con lợn con heo thì có cuộc sống đầy đủ sung túc ăn ngon mặc đẹp nhưng cũng chỉ vì cuộc sống xa xỉ này mà họ thường tiêu hết sờ vào lá để phát huy công hiệu hơn. Trên đây là danh sách những cây xanh phong thủy hợp với 12 con giáp để rước may mắn tài lộc vào nhà dù bạn, bạn đang ở nhà thuê hay nhà chung cư.